sự tích hoa hồng và hoa sen Ngày xưa, ngày xưa, thật xưa lắm Có một vương quốc ở tận phương trời xa xôi Bên một khu rừng rộng lớn và rậm rạp Vương quốc này sống thật hòa bình và yên vui sau một thời gian dài triền miên, người dân phải đấu tranh để giành quyền độc lập vị anh hùng chỉ huy người dân của quốc gia này đã được dân chúng tôn lên làm vị vua đầu tiên. Sau thời gian dài chinh chiến, họ chỉ lo an hưởng thái bình và sống cho những quyền lợi của cá nhân mình. Vị hoàng đế kia cũng vậy, ngất ngưỡng trên ngai vàng và hào quang của quyền vị, ông đã bỏ bê việc nước, quên cả chăm sóc cho dân và để mặc cho lũ bầy tôi tham danh lợi cai trị dân chúng. Vì muốn hoàng đế lãng quên với việc triều chính, bọn tham quan đã tuyển chọn một thiếu nữ đẹp tuyệt vời để vua lập làm hoàng hậu. Nhưng trái với ý muốn của bọn quan lại, hoàng hậu lúc nào cũng hết lời khuyên răng nhà vua nên lo cho dân chúng và chỉnh đốn việc triều chính. Lũ quan lại sau đó rất ghét hoàng hậu nhưng không làm gì được vì nhà vua quá yêu thương nàng. Cho đến một ngày kia, sau một thời gian thụ thai, hoàng hậu sinh ra một đứa bé thật kháu khỉnh và dễ thương. Là lùng thay, thân thể của đứa bé trai đó lại trong suốt như pha lê đến độ thấy rõ từng đường gân, mạch máu và trái tim. Thấy cơ hội đã đến, Bọn tham quan bèn dèm pha với nhà vua rằng hoàng hậu là một phù thủy trá hình và truyền tin này ra ngoài cho toàn dân. Trước áp lực của bầy tôi và sự phản đối của dân chúng, nhà vua đã phế trúc hoàng hậu ra khỏi hoàng cung cùng với đứa bé lạ lùng kia. Trở thành một thường dân, hoàng hậu đem con đi ra khỏi hoàng cung đi tới nơi đâu cũng bị dân chúng chửi mắng và xua đuổi. Suốt con đường tìm nơi ẩn trú, hoàng hậu đã bị bao kẻ ném đá, dùng gậy đánh đập mà chỉ biết cắn răng dùng thân thể mình để che chở cho đứa con thơ. Với bao vết thương trên mình, hoàng hậu bồng con đến khu rừng già và ngã ra vì kiệt sức nhìn hài nhi mới ra đời trong lúc biết mình sắp chết hoàng hậu không biết làm gì hơn là đưa tay vuốt ve con mình vài lần nước mắt tuôn ra và trút hơi thở cuối cùng đứa bé nằm bên mẹ không ai cho ăn nên khóc lên thảm thiết vì cơn đói tiếng khóc vang đến tận chín tầng trời làm thượng đế động lòng ngó xuống trần gian khi thấy hoàn cảnh thương tâm đó, Thượng Đế nổi giận vì lòng tàn ác của người dân vương quốc kia. Ngài bèn sai thiên thần, mang đứa bé vô rừng chăm sóc cho nó lớn lên trong tình thương của thiên nhiên và muôn cầm. Sau đó, Ngài ban một lời nguyền khiến cho toàn thân thể của từng người dân bị gai nhọn mọc đầy người để suốt đời không ai được gần gũi cho đến khi mọi người biết thương yêu nhau từ đó người dân của quốc gia này đều mang trên mình một lớp gai từ vua tôi cho đến hạng bần cùng. Nhưng cho dù lớp gai trên mình ngày một dài và cứng nhọn theo lòng tham ngày càng to lớn, họ cứ sống cho cá nhân mình mặc dù phải trả giá cho lòng vị kỷ đó bằng sự cô đơn khủng khiếp dằn vặt tâm linh. Một ngày kia, Nghe tin quốc vương này đang trở nên yếu thế, một quốc gia khác bèn đem quân sang xâm lấn lãnh thổ. Khi quân xâm lăng tràn qua bờ cõi, toàn dân trong nước đó ai cũng tự lo thân và trốn tránh nghĩa vụ. Nhà vua lúc đó đã lớn tuổi mà vẫn bị lũ bầy tôi tham sống sợ chết, làm áp lực, bắt đem một toán quân ra chiến đấu. Sức mình thì yếu, sức địch thì mạnh, sự thất bại đến với nhà vua thật nhanh chóng. Dẫn tàn quân chạy về hoàng thành thì mới hay lũ tham quan đã đem dân cho giặc tự bao giờ. Phẫn chí, nhà vua quyết liều mình đem quân cố chiếm lại thành trì nhưng cuối cùng phải ngã ngựa vì một mũi tên có tẩm thuốc độc nhà vua được một số quân trung thành cứu thoát và chạy trốn đến bên bìa rừng nhìn lại binh sĩ lớp bị thương, lớp bỏ mình xung quanh. Nhà vua lấy làm hối hận rằng mình đã không nghe theo lời hoàng hậu khuyên ngày trước. Nhớ đến hoàng hậu, nhà vua lại nhớ đến đứa con thơ vô tội của mình ngày xưa. Rồi nhà vua ngã bệnh vì vết thương hành hạ. Bên ngoài thì địch quân vây khốn, trong rừng thì binh sĩ liều mạng để tử thủ với quân thù. Nhà vua lập đồn trong rừng làm chiến khu và để tập luyện binh sĩ. Ngày qua ngày, dưới ách đô hộ nghiệt khắc của quân xâm lăng, người dân trong vương quốc đó càng nghe đồn thêm về một quốc gia trong khu rừng già huyền bí nọ. Dần dần, người dân tìm cách trốn đi và tìm vào rừng để gia nhập Phía quân xâm lăng cũng điêu ngoa, họ cho người trà trộn vào trong rừng, nhưng kế hoạch không thi hành được vì không thể nào giả mạo được lớp gai cứng mọc trên thân thể của người dân bản xứ. Người dân đã biết đoàn kết để tạo cho khuyết điểm trên thân thể mình thành ưu điểm để chống giặc ngoại xâm. Một ngày kia, với binh hùng tướng mạnh, nhà vua bắt đầu công cuộc giành lại quốc gia của mình. Lần này, với đoàn quân thiện chiến và với lòng tin thống nhất, nhà vua đã chiếm lại được thành trì và xua đuổi quân xâm lăng ra khỏi lãnh thổ. Không may, trong trận chiến cuối cùng, nhà vua lại bị thương. Vốn đã sức yếu tuổi già, lại còn lao lực trong trận chiến dài đăng đẳng, nhà vua bệnh ngày càng thêm nặng toàn dân trong nước chưa kịp reo mừng giành lại độc lập đã phải mang nỗi buồn cho tình trạng ngày càng nguy ngập của nhà vua. Biết mình sắp chết, nhà vua trong cơn sốt đã thốt lên rằng Ta chết cũng đành lòng, nhưng trời ơi, sao ta thèm một lần ôm lấy đứa con mà ta chưa biết mặt. Bỗng nhiên, có tin báo từ bên ngoài thành có một người thầy thuốc nói sẽ trị hết bệnh cho nhà vua. Cửa hoàng thành rộng mở, người thầy thuốc bước vào hoàng cung với tấm vải thô che kín thân thể mà không ai nhìn thấy mặt. Khi đến gần giường bệnh, người thầy thuốc đứng lặng yên thật lâu bên nhà vua mà không nói tiếng nào. Khi nghe nhà vua gọi con trong cơn sốt, người thầy thuốc rơi lệ giọt lệ nhỏ xuống trên gò má nhăn nheo của nhà vua, làm cho nhà vua tức tỉnh và mở mắt nhìn người đang đứng bên cạnh. Khi nhà vua đưa tay lên tới, người thầy thuốc bèn nắm chặt lấy tay nhà vua, quỳ xuống bên cạnh người và nói rằng Thưa phụ hoàng, con đây. Rồi người thầy thuốc hất tấm vải thô che mình xuống đất để lộ ra một thân thể trong suốt như pha lê. Để chữa bệnh cho cha, vị hoàng tử nâng vua cha lên và ôm người thật chặt vào lòng, mặc cho những gai nhọn đâm vào người thật sâu và máu chàng đã chảy ra là thay khi máu của chàng thấm lên thân thể của nhà vua thì nhà vua cũng thấy mình khỏe lại và kỳ diệu hơn nữa lớp gai nhọn trên thân thể của nhà vua cũng tan biến dần theo từng giọt máu của vị hoàng tử đổ xuống sau đó vị hoàng tử bèn đặt nhà vua nằm lại trên giường để dưỡng bệnh từ từ đứng dậy và bước đến người gần mình nhất Vị hoàng tử ôm lấy người đó và nói Chúng ta hãy thương yêu nhau, bất cứ hình phạt nặng nề nào của Thượng Đế cũng đều được giảm bớt nếu chúng ta biết chân thành yêu thương nhau. Rồi cứ thế, từ người này sang người khác, chẳng đi khắp thành mà ôm từng người một, từ ông lão nghèo nàn đến người thương gia giàu sang, từ em bé tật nguyền đến chàng thanh niên khỏe mạnh và cứ thêm mỗi người được ôm thì vị hoàng tử càng yếu dần theo từng giọt máu ứa ra trên thân thể họ. Cho đến lúc kiệt sức, chàng quỵ xuống bên đường. Tuy vậy, chàng vẫn mở rộng vòng tay kêu gọi mọi người hãy cùng chàng mà chia sự sống. Mọi người nức nở khóc trước tình thương bao la của chàng những người sau cùng chưa được thoát bệnh đồng quỳ xuống bên chàng mà nói Chúng tôi xin hoàng tử đừng lao lực thêm nữa. Chúng tôi thành tâm nguyện mang lớp gai này trên mình để người còn được sống cùng chúng tôi. Là thay, từ trên thinh không, bỗng có tiếng nhạc thánh thót vang lên và có lời truyền của Thượng Đế phán rằng Lành thay, các người hiểu được tình yêu thương chân thật và bỏ đi lòng tị hiềm ích kỷ, dám hy sinh bản thân mình cho đồng loại là định nghĩa của yêu thương vậy. Rồi cùng với thanh âm tan dần vào không gian, các lớp gai trên thân hình của những người còn lại đều biến mất. Khi người ta nhìn lại thì vị hoàng tử đang khép mắt lại với lời nói thật hiền hòa thoát ra theo làn hơi thở sau cùng hạnh phúc là có nhau hôm nay để sống yêu thương là biết sống làm sao để có nhau ngày mai các bạn của tôi ơi hãy nhớ rằng hạnh phúc không phải của riêng ta để cho đi hay lấy lại hạnh phúc chỉ đến với ta khi ta biết yêu thương lẫn nhau và chia sẻ cho nhau tình thương đó rồi chàng lìa đời sau câu nói đó Ngày hôm sau, với sự hướng dẫn của nhà vua, toàn dân trong thành đã đưa di thể của chàng xuống lòng đất muôn đời bên cạnh khu rừng nọ. lạ thay, khi xác của chàng được chôn dưới lòng đất xong, người ta bỗng thấy có những chim muôn cầm thú kéo thành đoàn từ trong rừng ra nằm quanh ngôi mộ của chàng thật lặng yên và buồn bã một năm sau, người ta thấy trên ngôi mộ và chung quanh khu vực đó mọc lên những bông hoa đỏ tươi như máu với thật nhiều gai nhọn từ gốc đến ngọn. Người ta cho đó là sự kết tinh lại của tình thương của chàng hoàng tử để nhắc nhở cho mọi người bài học cao cả nhất về yêu thương và hạnh phúc. Và người ta gọi loài hoa đó là hoa hồng mãi mãi đến ngày nay dù mang nhiều màu sắc khác nhau loài hoa đó vẫn tượng trưng cho tình yêu thương sự tích hoa sen người ta kể rằng thời xa xưa con người các nơi trên thế giới còn rất ít ở một vùng ven sông tuấn dân cư càng thưa thớt chỉ có một người sống đơn độc tên là trương lão hán mỗi ngày lấy việc đánh cá làm kế sinh nhai. Hằng ngày, Trương Lão Hán ngoài lúc ngủ trong lều cỏ tranh thì ra bờ sông đánh cá, đến lúc mệt cũng không muốn rời khỏi đó, chỉ một mình nằm luôn ở bờ sông, ngẩn người nhìn những đám mây lơ lửng trên bầu trời. Vào một năm nọ, sông Tuấn đột nhiên có lũ lụt túp lều tranh bị lũ cuốn đi. Trương Lão Hán đang bàng hoàng tìm chỗ ẩn tránh thì thấy xa xa trên mặt sông trôi nổi một cái chậu gỗ. Trương Lão Hán vội vàng liều mình lao ra chỗ chậu gỗ. Không ngờ rằng trong cái chậu đó lại có một đứa bé trai mới sinh. Từ đó Trương Lão Hán có thêm một đứa con trai. Trương Lão Hán mỗi ngày đánh cá càng thêm chăm chỉ hơn, đơn giản chỉ với canh cá và thịt cá tươi ngon đã nuôi dưỡng cậu bé trở nên mập mạp. Khi đứa bé được một tuổi, một hôm Trương Lão Hán đang mãi đánh cá ở bờ sông, chợt thấy nước sông phun lên rất nhiều bọt trắng. Chỉ chốc lát, từ trong bọt nước nổi lên một cái ống tre Lúc này trong ống tre bỗng vang lên tiếng khóc của trẻ con Trương lão hán vội vàng quăng lưới Vớt ống tre lên Và ôm ống tre chạy về nhà Về đến nhà Ông cẩn thận đục ống tre ra xem Chỉ thấy bên trong có một bé gái nhỏ xíu Hai năm liền Trương lão hán nhặt được hai đứa trẻ Khỏi phải nói Lão vui mừng đến thế nào Thời gian thấm thoát trôi qua Hai đứa trẻ mà Trương Lão Hán chăm bẩm nuôi nấng nay đã trở thành cô gái và chàng trai 20 tuổi. Cả hai anh em lớn lên đều rất xinh đẹp, đặc biệt cô em gái kia có khuôn mặt trắng mịn màng như hoa, tiếng hát ngọt ngào còn hơn cả chim sơn ca. Đôi trẻ này không chỉ có hình dáng đẹp đẽ mà tấm lòng cũng rất tốt anh trai từ khi 10 tuổi đã biết mỗi ngày ra ngoài đánh cá, lên núi đốn củi. Còn em gái thì mỗi ngày nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, phụng dưỡng trương lão hán. Một ngày nọ, trong khi anh trai đánh cá chưa về, trương lão hán đang nhàn rỗi không có việc gì, liền đem cá ra sân phơi. Đột nhiên, đứa con gái quỳ gối trước mặt trương lão hán rưng rưng nói đứa con gái này không thể tiếp tục báo đáp công ơn nuôi dưỡng của cha nữa rồi. Trừng lão hán lòng đang vui vẻ phơi cá, bất ngờ nhìn thấy con gái quỳ gối trước mặt mình thì ngây người ra, không biết nói gì. Lúc này, trong thiên không vang lên một hồi nhạc và một con hạt tiên bay xuống đậu bên cạnh cô gái. Nguyên lai, đứa bé gái mà Trương Lão Hán nhặt về là liên hoa tiên tử ở trên trời. Bởi vì nhất thời sơ sẩy phạm lỗi nên bị Ngọc Hoàng Đại Đế phạt xuống nhân gian chịu khổ 20 năm. Này đã hết kỳ hạn, chuẩn bị được trở về thiên đình. Cô con gái nói với Trương Lão Hán, Cha, con sẽ phải rời khỏi đây, sau này xin cha hãy bảo trọng. Sau đó, Cô đi đến bờ sông nơi anh trai đang đánh cá nói rằng Anh, xin anh hãy chăm sóc cha chúng ta cho tốt Nói xong không cầm được nước mắt mà chảy dài rơi xuống sông Lập tức những giọt nước mắt này hóa thành một đóa hoa sen Trước lúc liên hoa tiên tử cưỡi hạt bay Nàng nói với Trương Lão Hán và người anh cách đó không xa rằng Sau này hãy xem bông hoa sen kia như là con đang ở cạnh hai người. Từ đó, truyền thuyết liên hoa tiên tử được lưu truyền ở nhân gian và hoa sen được gieo trồng khắp thế giới như bây giờ. Câu chuyện chúng tôi chia sẻ đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Người đã chết ăn cái gì, mặc cái gì, dùng cái gì? Nếu cho rằng người chết cần phải ăn, thì một năm chúng ta chỉ cho người thân quá cố ăn ba ngày Tết và ngày dỗ, thì 360 ngày còn lại họ ăn gì để sống? Nếu họ cần phải ăn, mà con cháu hay thân nhân của người quá cố, 360 ngày trong một năm không cho ăn, bỏ đói họ, thì họ có nổi giận không? Trước khi trả lời câu hỏi này, chúng ta cần phải hình dung tại sao con người khi sống cần phải ăn uống? Câu trả lời rất đơn giản là ăn uống để duy trì sự sống sinh học của cơ thể con người. Cây cối cần phải có nước và ánh sáng mặt trời để sống, thì con người và các loài động vật cũng cần có thức ăn và nước uống để duy trì thân mạng hay còn gọi là duy trì cơ thể sinh học. Cho đến các máy móc, thiết bị điện cũng cần phải có điện để duy trì sự hoạt động vật lý. Vậy, khi con người đã chết, cơ thể sinh học không còn thì cần gì phải ăn? Nếu ăn thì ăn bằng gì? Đạo do Trung Quốc truyền bá đã hàng ngàn năm nay nói rằng người chết ăn bằng hương vị từ thức ăn bốc hơi. Điều này thật là nhảm nhí. Họ còn truyền bá rằng, sống sao chết vậy, trần sao âm vậy, cũng là một điều hết sức nhảm nhí mà một người giác ngộ chân lý không bao giờ có thể nghe được. Nếu cho rằng người chết cần phải ăn, thì một năm chúng ta chỉ cho người thân quá cố ăn ba ngày Tết và ngày dỗ thì 360 ngày còn lại họ ăn gì để sống? Nếu họ cần phải ăn mà con cháu hay thân nhân của người quá cố 360 ngày trong một năm không cho ăn, bỏ đói họ, thì họ có nổi giận không? Họ có thù hận con cháu, thân nhân không? Chắc chắn là có. Nếu có, họ để cho người sống được yên thân không? Chúng ta thử hình dung. Chúng ta đi làm về, đói mệt. Khi về nhà mà vợ con không nấu cơm, chúng ta phải chịu cơn đói hành hạ, thì liệu chúng ta có để vợ con yên thân không? Vì vậy, nếu thể theo nguyên tắc sống sao chết vậy hay trần sao âm vậy, thì những người sống chắc chắn không thể yên thân với người chết. Vậy mà tại sao người ta cứ quá chú trọng tới việc sắm sửa đồ cúng tế cho người đã chết một cách hết sức cầu kỳ và lãng phí, thậm chí không đủ là không hài lòng, rồi sinh ra bất đồng, bất mãn, mâu thuẫn, cãi cọ, mất đoàn kết giữa những người còn sống. Càng nực cười hơn nữa là có người còn phải sắm sửa đầy đủ những gì mà người thân của mình lúc sinh thời ưa thích, khoái khẩu, để cúng tế thì mới được, mới cho là không thiếu sót, không thất lễ, mới là chu đáo. Nếu nhìn sang Thiên Chúa giáo hay các tôn giáo khác, thì những con ma của những tôn giáo đó đều là những con ma chết đói hay sao? Vì họ đâu có thờ cúng. Tương tự như vậy, chúng ta hãy quan chiếu cho việc mặc hay những sinh hoạt khác. Tại sao chúng ta lại đốt quần áo hay những vật dụng khác cho người quá cố bằng giấy, gọi chung là vàng mã. Những tôn giáo khác không đốt vàng mã thì những tín đồ quá cố của họ sẽ ở trần và không có tiền, không có đồ dùng ở thế giới bên kia sao? Như thế, họ sẽ đi cướp bóc để sống, để dùng. đối khác sinh đạo tặc mà. Và như vậy, chúng ta có thể hình dung rằng đội quân cướp bóc này đông lắm họ gấp trăm ngàn lần những con ma có đầy đủ tiện nghi. Do đó, những con ma có tiền bạc, tiện nghi cũng sẽ chết đói, thậm chí mất mạng vì nạn cướp bóc. Đó, đơn giản là như vậy đó, một chân lý rõ mồn một mà sao biết bao người không chịu hiểu, không chịu thừa nhận và không chịu cải đổi, để rồi, ôi thôi, biết bao nhiêu sự vẽ vời rườm rà, ấu trĩ, chìm đắm trong u mê tâm tối, không có ngày giải thoát. Người chết chẳng ăn gì, chẳng mặc gì và chẳng dùng gì cả. Vì thế, người sống đừng nên làm khổ nhau, tự gây mâu thuẫn với nhau vì người đã chết. Đốt vàng mã người chết có nhận được không? Từ lâu với quan niệm trần sao âm vậy, người dân mỗi khi đến các dịp dỗ người mất, lễ rằm là lại hóa vàng, tức đốt vàng mã, nào là xe hơi, nhà lầu, tiền, điện thoại, các vật dụng gia đình, với niềm tin người thân đã mất của mình ở cõi vô hình có thể nhận được hoặc chư thánh thần có thể nhận được lễ vật cung tiến mà phù hộ cho các ước nguyện được như ý. Vậy thì câu hỏi đặt ra là khi người sống đốt vàng mã thì người đã mất và thánh thần có nhận được không? Chúng tôi xin nhường cho quý vị nghe đài tự nhận định sau khi nghe những điều sau đây. Mọi quốc gia trên thế giới này đều có đồng tiền riêng cho mình và đồng tiền được luật pháp và chính quyền bảo mật, bảo hộ để phòng người ta in tiền giả làm rối loạn nền kinh tế. Chỉ có chính phủ của quốc gia đó mới được phát hành tiền tệ của nước mình mà thôi. Vì thế, nếu ai in ấn tiền giả để tiêu thụ là phạm luật và bị chính quyền xử lý. Con cháu ở đời muốn cho tiền ông bà cha mẹ thì phải bỏ công sức ra làm việc mới có tiền, chứ cũng không thể làm bậy ăn cướp của người khác được. Cũng càng không thể đi mua tiền giả tiêu thụ được những việc làm đó trước sau cũng bị chính quyền, thế gian xử lý. Lẽ đời là thế, thì luật đạo cũng không khác. Các cõi vô hình cũng sẽ có đồng tiền của riêng mình, và đồng tiền đó cũng được chính quyền vô hình bảo hộ. Người sống lấy đồng giấy, lộn có in hình vẽ, rồi gọi nó là vàng mã tiền âm phủ. Loại tiền này ở trên thế gian vốn không có giá trị, làm ra rất dễ. Có thể in ra số lượng lớn nếu như gửi xuống cõi vô hình thì đó là tiền giả không có giá trị lưu thông và trao đổi. Nhà lầu xe hơi cũng như vậy. Do đó, người sống phải vất vả làm việc và tiết kiệm tiền mới có thể mua được chứ không phải tự nhiên mà có. Đốt vàng mã thì thành tro về phần vô hình, nó không thành cái gì cả, không có giá trị gì hết. Nếu nó như vậy, tại sao có trường hợp vong nhập, kêu thiếu thốn về đòi đốt tiền bạc và các vật dụng? Ở các quốc gia Tây Phương, họ không có đốt vàng mã, cũng như làm đám dỗ cho người mất. Nhưng người thân của họ có nhập về đòi đốt tiền bạc cho họ hay không? Nếu có thì những hiện tượng này đã phổ biến và được biết đến rộng rãi ở các xứ đó rồi, vì gia đình nào cũng có người đã mất, bao nhiêu đời tổ tiên không được đốt vàng mã, như vậy nếu các vong linh đã nhập về tràn lan để đòi đốt rồi. Thánh thần tùy theo căn cơ và niềm tin của từng dân tộc mà bày ra các hình thức để cho dân chúng nơi đó có phương tiện để tin vào tâm linh lấy cái vật chất hữu hình có thể nhìn cầm, hiểu được để dạy về cái vô hình trừu tượng khó hiểu, cũng như ở lớp học mẫu giáo, các giáo viên thường lấy các hình tượng nhiều màu sắc để trẻ em nó thích mà nó chú ý nghe giảng cũng dễ hiểu bài, thà tin có cõi vô hình sau khi chết để đốt vàng mã còn hơn là không tin gì các vong linh được về nói chuyện cùng con cháu cũng do chư thánh thần đưa đi, nhưng tiện gửi lời dạy của thánh thần đến con cháu bằng việc đòi đốt tiền vàng, vật dụng, có thể nói vàng mã cũng là một hình thức của đạo. Nhờ hình thức này mà thánh thần hướng tâm con người về tâm linh. Nhưng nên nhớ rằng hình thức chỉ là hình thức chứ không phải cái nội dung chính yếu cũng như khi hiểu bài rồi thì không cần đến hình tượng nữa. Vậy người mất và cõi vô hình xài đồng tiền nào? Người và các cõi nước ấy đều xài đồng tiền, phước đức, những việc thiện lành, công đức. Sau khi chết đi, chỉ phước và nghiệp theo chúng ta mà thôi. Do vậy, muốn giúp cho người thân đã mất chỉ có bằng cách làm lành tránh dữ, thực hành bố thí, lập công đức từ bi, cầu nguyện với trời Phật, hồi hướng công đức cho vong linh. Trước giờ tôi đã đốt vàng mã rất nhiều, như vậy có bị tội tiêu thụ tiền giả không? Không, vì lòng từ bi mà Thánh Thần bày ra phương tiện hình thức để dạy dỗ con người, nó chỉ là mô hình để dạy đạo của Thánh Thần, không có khác gì. Nếu người nào có giả tâm tham lam cầu xin những điều quá cao, nên đốt thật nhiều vàng mã để hối lộ thần thánh. Để thần thánh chứng cho thì sẽ bị thánh thần phạt. Chết đi địa ngục lần thứ nhất Thời gian 6-7 năm tu cư sĩ tại gia, thường ngày tụng kinh Di Đà, Phổ Môn và niệm Phật. Lần lần tôi tụng đến kinh Địa Tạng Pháp Hoa. Tính ra từ 17 tháng 11 năm Mùi cho đến ngày 23 tháng 4 năm Dần. Khi đó, vào lúc 6 giờ chiều, tôi đang ngồi niệm Phật, bỗng thấy từ đâu chẳng biết, đứng sững trước mặt tôi, một vị mặt đen như than, lớn tợ mâm, bụng bự chôm hôm, muốn chụp tôi. Sợ quá, tôi la quay quải, náo động cả xóm, rồi té xuống đất bất tỉnh. Bỗng nghe tiếng con kêu khóc, thấy mình đang đứng trước cửa, có một số người rất đông, biết đây là người âm chứ không phải người dương. Là ma quỷ gì đây, tôi không rõ. Họ đang sầm xì với nhau. Nhìn trong nhà, thấy con đang ôm đầu tôi khóc thảm và kêu, má, má. Còn lối xóm, người đánh lưng bóp cẳng, thoa tay, cạo gió đủ thứ. Tôi rất đau lòng, biết mình đã chết. Có lẽ vì công tu quá ít mà tội lỗi thì nhiều, Thôi bây giờ ráng niệm Phật Xin Phật cứu độ cho Chứ không dám nhìn vào xác nữa Khi nhìn ra ngoài niệm Phật Thì tôi thấy các vị thần đổi sắc mặt Vui vẻ kêu tôi Sư nữ, sư nữ Ngài hãy bắt hơi thở đi Tôi suy nghĩ Có lẽ là ma hay quỷ gạt mình đang bắt hồn chứ gì Tôi bèn nói Các ngài làm trước rồi tôi làm sao Khi ấy tôi thấy các vị thần Điều hòa hơi thở như lúc ngồi thiền Tôi liền làm theo Có một vị cổng tôi lên Các vị khác xách tay tôi Bay bổng lên mây Hướng về phía tây nam lướt tới Có sáu vị đi trước Sáu vị ở giữa với tôi Và sáu vị đi sau Trải qua mấy lớp mây Lúc ấy tôi nghe chư thần nói Đã tới ranh giới nước Mã Lai Tôi nhìn xuống Cũng còn thấy nhà cửa, cây cối ruộng vườn Kẻ qua người lại Bay một lúc nữa thì thấy biển mênh mông, những cù lao rải rác đó đây. Lô nhô dưới biển, tàu bè xuôi ngược, đèn đuốc lập lòe, vì trời đã tối. Bay một đổi xa hơn, không còn thấy chi nữa, chỉ toàn là biển cả mênh mông, mây nước một màu. Bầu trời đen thẳm, thật lạnh lùng khiếp sợ. Bay một lúc lâu, tuyết xuống dày đặc cả mình lạnh buốt, tay chân tê cứng chịu không nổi nên tôi buông tay nhào xuống biển. Khi đó, chư thần vớt tôi lên đem vào đền vua, được biết đây là điện Long Dương. Tôi nghe Long Dương hỏi, Chư thần bắt hồn chúng sanh ở cõi diêm phù, sao không bỏ trong hồ lô, mà để ở ngoài như vậy, đi qua biển chịu sao cho nổi? Lúc ấy chư thần trả lời sao, tôi không nghe rõ. Kế đó, Long Dương bảo một vị rồng bề ngang độ ba thước, bề dài hơn trăm thước, và tôi cùng mười tám vị thần lên lưng ngồi. Xong xuôi, rồng bay tới chân núi dừng lại. Các thần cổng tôi bay xuống, ngọn núi to lớn vô cùng, xa xa là bể cả. Được biết đấy là núi Thiết Di, khí trời ở đây lạnh lắm, sương sa tuyết đổ, trên chót núi tuyết đóng trắng phao, cảnh trời u ám. Có một điều lạ là khi tôi đến biển thì trời đã tối, mà khi đến ngọn núi này lại thấy cảnh mờ mờ. Chư thần cổng tôi bay vòng quanh núi, đến một cửa đá rất lớn. Thần gõ ba tiếng, thì cửa đá mở. Thần hỏi, Sư nữ, có sao không? Tôi đáp, Thưa ngài, tôi lạnh lắm, chịu không nổi. Có một vị thần lấy ra cái y ở trong tay áo đưa cho tôi đắp. Các ngài cùng tôi vào trong núi, thì nghe các vị thần nói, Bồ Tát tới rồi Vào trong núi Thấy hào quang sáng rực một vùng đất rộng lớn bao la Ở đây nghe ấm áp hơn ở bên ngoài Nhìn vào trong Thấy đền đài nguy nga to lớn Trước đền đài Hai cái tháp cao Có hai vị Bồ Tát đang ngồi ngang nhau Hào quang tua tủa đổ hột Tưởng mình được về Tây Phương Lòng mừng khắp khởi Định chạy đến chỗ Bồ Tát Mà lại Ngục ngục thứ nhất Khi đó, hai vị quan đi trước dẫn đường, hai quỷ sứ cùng 18 vị thần vào ngục. Trong ngục thứ nhất, không có sự hành phạt, chỉ gồm có bốn số người, một số công, hai số quan, ba số ưng, bốn số phạt. Số công là mãn số rồi chết và cũng không tạo nghiệp sát nhân. Số quan là kiếp trước không giết người nhưng kiếp này bị người giết. Số ưng là vì kiếp trước giết người, nên kiếp này bị người giết lại để trả nghiệp. Còn số phạt là khi chết quan mà không chịu theo chư thần xuống địa ngục, cứ mãi lẩn trốn ở cõi diêm phù tìm người trả hận, hay phá khuấy người, bận cho chư thần phải quan sát, nay bị bắt xuống đây để chờ xử phạt. Đó là địa ngục thứ nhất. Ngục, ngục thứ hai trong địa ngục thứ hai, cũng có bốn số người như ở ngục thứ nhất, nhưng khi còn ở ngục thứ nhất là đợi xử án. Khi xử án rồi qua ngục thứ hai để chờ lãnh án mà đi, hoặc được lên làm người, hoặc vào ngục khác mà chịu tội, hoặc qua cảnh nhân hiền tu thêm. Có một vị quan đi theo nói, Nếu dòng nào có lòng hỷ xả trước kia mình không giết ai, nay bị người giết, sự chết sống ở cõi đời là giả dối, nay không hận thù, dù dông ấy có tạo tội cũng được ân xá qua cảnh nhân hiền mà tu thêm, chỉ có tội ngũ nghịch là không trừ được. Còn dông nào cứ xin đi trả thù, thì dứt điện tần Quảng Dương cho quỷ sứ dẫn vào ngục ngay không xét xử. Nếu chúng sanh cứ mãi gây thù kết quán, thì cõi ta bà biết ngày nào dứt được chiến tranh. Đáng thương xót chúng sanh, bị giam cầm nơi địa ngục là những vong hồn cứ mãi hận thù. Ngục thứ ba Trong địa ngục thứ ba, có một số người rất đông sau thời gian bị hành phạt ở các địa ngục, tùy theo tội ác của họ, nay chờ xét lại rồi lãnh án để sanh làm người hay qua cõi nhân hiền tu thêm. Số người này lo đập gạo nấu cơm. Ghi chú, vì hột gạo ở đây như trái dừa khô ở dương thế. Nấu xong, đem phát cho các dông ở các ngục ăn. Mỗi địa ngục rất lớn, ước bằng châu thành Mỹ Tho vậy, đó là đại địa ngục. Trong một đại địa ngục chia làm 16 tiểu địa ngục. Mỗi địa ngục các dông hồn nhiều thôi vô số, ngồi có hàng có lớp, gục tới gục lui thật là sầu khổ. Qua ba ngục trên, tôi đều khuyên các dông niệm Phật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 mà các vong đều niệm theo. Hễ vong nào chí tâm niệm Phật thì ra khỏi địa ngục ngay. Còn vong nào cứng cỏi hay vì nghiệp chướng quá nặng nề, mê muội không niệm được thì vẫn còn ở trong địa ngục. Nhờ thế mà trong ba ngục đầu, các vong được ra rất nhiều. Ngục thứ tư Trong ngục thứ tư, hành phạt những người hủy hoại cơm gạo đồ ăn uống, phải chịu tội khổ ăn dòi có người một diệm kẻ một khạp một lu lớn cho đến kẻ nặng nhiều không kể xiết ước nhiều như chợ mỹ tho vậy được biết tội nhân khi ăn hết dòi đó rồi nếu còn tội khác phải đến địa ngục khác chịu tội như hết thì đi đầu thai chịu quả báo xấu xa bần cùng khổ sở một số đông người vì tội nấu rượu mà bị phạt phải uống không biết bao nhiêu là lu rượu. Người một lu, kẻ hai lu, đến năm sáu bảy lu, để dài dài, ước chừng ba cây số ngàn, hàng ngàn hàng trăm chứ không phải đôi ba. Được biết, khi uống hết rượu trong lu, nếu còn tội khác thì đến ngục khác chịu hành nữa. Còn như hết tội, được đi đầu thai, làm thú hay làm người ngu dốt chẳng hạn, tùy theo nghiệp. Tôi thấy như vậy, lòng chua xót vô cùng, bèn khuyên các dông niệm Phật. Hễ ai nghe lời niệm Phật theo tôi, thì tự nhiên dòi trong khạp tiêu mất, rượu trong lu dơi cạn. Vì thấy sự màu nhiệm như thế, nên nhóm này niệm Phật truyền đến nhóm khác. Tôi bươn bả đi khắp nơi, vừa đi vừa niệm Phật, và khuyên các dông hồn niệm Phật. Nhờ thế, cửa ngục thứ tư này ra khỏi một số rất đông. Ngục thứ năm Khi vào ngục thứ năm Ôi, vô số người bị mang gông tra cùm Do vì tội phao phản, thêm bớt, nói gian dối Làm người phải bị tù đài, mang gông đi không nổi Bị quỷ sứ ở sau đánh tới Cứ một bước bị đánh một cái Đến bước không nổi, té xuống Thì bị đánh liên tu bất tận, đến chết đi sống lại Cũng có một số bị nhốt vào lòng sắt Vì lúc còn sống bắt thú nhốt vào lòng để chơi cho vui thích. Tôi cũng khuyên bà con niệm Phật, hãy ai niệm Phật theo tôi thì gông cùm tan rã, lòng sắp vỡ ra. Đây tôi chỉ nói sơ lược ở ngục thứ năm. Ngục thứ sáu Vào ngục thứ sáu, tôi được nghe tội báo ở đây là do sát sanh hại mạng để ăn uống như trâu bò heo chó gà vịt rắn rùa Số nào giết trâu bò ngựa chó thì dứt lên núi lửa. Giữa núi lửa có một cột đồng rất lớn, lửa cháy hừng hực. Số nào chỉ ăn mà không giết thì dứt lên cột đồng, lửa cháy xèo xèo, mùi hôi khét xông lên. Ở đây cũng có một số người bất hiếu, chửi cha mắng mẹ, hoặc bỏ cha mẹ bơ vơ khổ sở, cũng bị hình phạt như vậy. Thật khó mà khuyên họ niệm Phật vì nghiệp lực quá nặng. Chỉ có một số ở ngoài còn khuyên niệm Phật được. Hệ số nào niệm Phật thì ngưng hành hình, còn không niệm thì quỷ sứ cứ tiếp tục hình phạt mãi. Đi một đổi nữa, gặp một số người rất đông, số thì giữ gà dịch, số thì giữ heo bò dê ngựa. Tôi lấy làm lạ mà nói, Ủa, ở địa ngục cũng có nuôi heo gà bò dê nữa hay sao? Có vị quan đi theo trả lời, Không phải đây là những chúng sanh khi còn sống nuôi bò, dê, heo, gà, vịt để sanh lợi chứ không sát sanh. Chúng phải ở đây mà giữ số thú này. Chừng nào số thú này mãn kiếp mới được đi đầu thai, đó là chưa kể những tội khác, còn phải đến cửa ngục kia mà chịu tội nữa. Lại có một số người hay đi nghe những trò hát ca tình tứ khiêu động tình dục, làm cho người say mê điên đảo bị quỷ sứ bắt hát lại cho các người giữ thú xem. Nếu hát được thì thôi, bằng hát không được thì quỷ sứ đập tơi bời. Có vị quan đi theo nói. Những chúng sanh này khi còn sống được giàu sang rồi ăn xài lãng phí, phải chỉ chúng nó dùng tiền bạc ấy để bố thí cho người nghèo đói, hoặc in kinh, tạc tượng Phật, hoặc cúng chùa, ủng hộ tăng ni tu học thì quý biết bao. Lúc chết được sanh về trời hưởng phước tu thêm Đặng về cảnh Niết Bàn Chớ có đầu mê muội xài phí đồng tiền vô ích Mà nay phải vào địa ngục Đi một đội nữa Đến cầu Nại Hà Bắt ngang qua một cái hầm rộng lớn Ước chừng năm mẫu đất Cầu thì nhỏ tròn như cây cao Ở dưới đủ các loại thú vật Có từng đoàn Đoạn đầu thì bầy trâu bầy bò bầy ngựa, bầy voi, bầy cột, bầy rắn. Kế tiếp là bầy gà, vịt, heo, dê đủ loại. Sau cùng là bầy chó. Nếu ai giết thú nào, khi đi qua cầu, ngang qua bầy thú ấy, do nghiệp lực tạo ác của mình mà phải té nhào xuống hố, mặc tình cho chúng nó dày bừa, đá đạp. Hễ giết voi thì voi dặm, giết chó thì chó xé, giết heo thì heo ủi, giết gà thì gà mổ, giết rắn thì rắn quấn, cho đến thân thể nát nhừ hôi thối, rồi đi thường mạng. Những người nào không sát hại sanh vật, thì đi qua cầu được bình an. Tôi qua cầu cũng được bình an, vì nhờ đã cầu siêu cho đám gà dịch rồi. Khi đó, có một con chó chạy theo tôi. Cái thân thì người ta, mà đầu thì chó. Thấy nó, tôi phát rung lên. Nó kêu. Rêu! Rêu! Ủa bà ba ừ, Tôi là chó nô đây Cô quên tôi là sao Tôi nói Ủa chó nô Mày chết lâu rồi mà sao còn ở đây Nó liền nói Tôi kiếp trước là đại tử của thầy Giác Tân Vì lòng tham lấy ít của Tam Bảo Nên phải làm kiếp chó để giữ chùa Kiếp tôi chưa mãn Mà bị người thuốc chết Tôi quyết chờ nó xuống đây để trả hận hmm. Tôi bèn khuyên Thôi mày xin đi đầu thai đi Thù quán làm gì cho khổ Chẳng lẽ mày đợi mãi hay sao Thôi nha Thôi nha Miệng nói mà chân tôi đi riết Ra khỏi ngục Gặp lục biện Ngài nói Ngươi thấy chưa Chúng nó vì tội sát sanh hại mạng Mà phải khổ sở như vậy khi về cõi diêm phù ráng khuyên người đừng có sát sanh hại vật và đừng đốt giấy tiền chỉ có tội chứ không có phước đâu đó là sơ lược như vậy ngục ngục thứ, thứ bảy khi đến thất điện tôi nghe vua thất điện dạy rằng sư nữ của các ngươi quai thần đã giảm nếu vào địa ngục có xỉu thì nên đưa ra cấp tốc kẻo nhiễm khí độc đó bước vào ngục, tôi thấy tội nhân bị quỷ sứ móc mắt, bẻ răng, cắt lỗ tai, xẻo lỗ mũi, cắt lưỡi. Số người rất đông, tôi cũng còn vững tinh thần. Đến chừng thấy người cậu, ghi chú, cậu chết tháng 2, tôi chết tháng 4. Chừng thấy người cậu bị bẻ răng, móc ruột, máu ra lai láng, tôi xỉu luôn, kêu thần liền đưa tôi ra. nói chuyện với cậu. Khi tỉnh lại, tôi liền xin với thất điện cho tôi tiếp tục đi xem ngục thứ bảy. Thì Ngài nói, Không được, vì quay thần của ngươi đã giảm, hãy về tu thêm đi. Tôi nói, tôi có người cậu chết hôm tháng hai, đang chịu tội trong ngục, xin Ngài cho tôi trở vào thăm. Ngài nói, Không được, để tôi cho quỷ sứ dẫn cậu của ngươi ra. Quỷ sứ đưa cậu tôi ra Tôi liền hỏi Hồi đó cậu đối với tôi Cậu tụng kinh Pháp qua 40 năm sau nay cậu còn bị đọa vào địa ngục vậy Cậu trả lời <laughs> Con ơi Vì cậu nói láo Nên mới bị hình phạt như vậy Cậu còn có cái tội khi dễ người đời <laughs> Lại thêm hút thuốc cắt cổ nữa Vậy con về con nói với thằng Khanh Thằng Trình con của cậu á Phải bán hết gia sản làm chai Bố thí phóng sanh Hoặc ấn tống kinh sách Cúng chùa Mà cầu siêu cho cậu Vì của ấy là của mồ hôi nước mắt của người đời Cậu bóc lột của họ nhiều quá con ơi <laughs> Tôi bèn nói Thôi Cậu hãy ráng niệm Phật Khi trở về dương thế Tôi sẽ tụng kinh mà cầu siêu cho cậu Chứ con cậu dễ gì mà tin theo lời tôi nói Lúc ấy thất điện có phán Chúng sanh ở cõi diêm phù thật quá mê muội Tưởng chết rồi là mất hết Nên thẳng tay tạo điều ác nghiệp Đến khi chết xuống địa ngục ăn năn đã muộn Khi về cõi diêm phù Trẫm có đôi lời nhắn nhủ với chúng sanh mỗi ngày phải ráng tu một giờ hay nửa giờ hoặc niệm Phật tụng kinh trì chú. Ngươi cũng khuyên chúng sanh đừng đốt giấy tiền mà cầu siêu cho ông bà. Nếu như vậy thì Tần Quảng Dương đi ăn hối lộ của người dương thế hay sao? Muốn cho ông bà cha mẹ được siêu rỗi thì phải biết bố thí cho kẻ nghèo đói, cúng chùa, ủng hộ tăng ni tu học in kinh ấn tống, mua vật phóng sanh mà cầu siêu thì cha mẹ ông bà có chết bao nhiêu năm cũng được siêu độ. Đến đây tôi xin cứu ngài để trở lại nhất điện. Trở về nhất điện Khi về nhất điện, Ngài phán Người khám phá địa ngục, thấy sự trừng trị có công bằng không? Tôi đáp, Bạch Ngài, sự hình phạt rất công bằng nhưng chúng sanh tạo ác lúc nào không biết, nay thấy chúng bị hình phạt khổ sở, lòng cũng quá thương xót. Ngài nói, Chúng sanh khi còn sống, chỉ lo cung phụng cái xác giả tạm mà gây bao tội ác. Nào là sát hại sinh vật, nào là cướp của giết người, lòng tham vô đái, muốn ngồi không mà hốt của của thiên hạ, cho gia đình, thân tộc bè bạn vui sai. Cuối cùng, cái thần thức phải rơi vào địa ngục Thay vì nhà ngươi phải lãnh tội đuôi câm điếc Mà trở lại cõi diêm phù trong mười năm Nhưng nhờ công đức phá bảy cửa ngục Mà chúng sanh được siêu độ rất nhiều Nên giảm được tội đuôi Chỉ còn tội câm điếc Trong vòng ba năm Rồi xuống đây sẽ định lại Nếu tinh tấn tu hành Gia đình tu thiện Tránh sát sanh Thì còn giảm nữa Bằng không thì mang tật suốt đời nhà ngươi biết nhận tội ăn năn cải sửa. Hứ, coi lắm chúng sanh đến đây mà còn chối tội, trẫm bèn cho xem kiến chiếu tiền ảnh, thấy việc làm của mình trên trần thế. Lúc ấy hết phương chối cãi, cũng có nhiều chúng sanh xin sống lại để đem tiền của bố thí cúng chùa. Nhưng xác thân chúng đã bị rã rồi, còn đâu mà trở về nữa, vì một vong hồn xuất ra. Quỷ sứ thu nhỏ lại, bỏ vào hầu lô mang xuống vua Đông Nhạc. Kế giải qua Tây Nhạc, đến ngày trạm phân xử thì gần cả tháng, lúc ấy thay thi đã rã, còn đâu mà trở lại, nên trẫm cho lên nguyệt cảnh đài, nhìn về quê quán, thì chồng đã có vợ khác, hoặc vợ đã có chồng khác. Của cải bị đám con phá tán, gia tài hao mất, tình nghĩa như đám mây bay, rồi gục đầu mà khóc. Tôi bèn nói, bạch ngài, Tôi có thể xem các thứ ấy được không? Ngài nói, đứa ác còn xem được, huống chi ngươi có ác có thiện chứ. Ngài vừa nói dứt, có vị thần đem kiến chiếu tiền ảnh ra cho tôi xem. Thật là hay quá, lúc nào tôi làm gì, nói chuyện với ai, tính toán điều gì, đều hiện ra đầy đủ như ở cõi diêm phù, giống như ta coi hát vậy. Kế, Ngài bảo tôi nhắm mắt, để lên nguyệt cảnh đài. Vừa mở mắt ra thì thấy mình đang đứng trên một tấm kiến thật to lớn. Tôi đang nhìn qua ngó lại, không biết phải xem cách nào, thì bỗng có một vị cốt cách như tiên, tóc đỏ, râu vàng bước tới. Tôi hỏi, Ngài từ đâu đến đây? <laughs> Ta chẳng phải ở đây, cũng chẳng phải từ đâu đến, Hễ có Ngài là có ta. Tôi nghe nói thế thì làm thinh. Ông bèn dẫn tôi xem về ngôi nhà của tôi. Thật là tỏ rõ vô cùng. Thấy xác tôi nằm trên gián đó. Chung quanh có bà con cô bác lân cận. Cũng có thằng em tôi ở Thủ Thừa vừa qua thăm. Con tôi nó đứng gần bên xác tôi và đang nói năng điều chi đó. Xong rồi, người dẫn tôi xem thủ đô Sài Gòn cũng thấy nhà cửa lầu đài xe chạy người qua kẻ lại coi đến những đô thị trên thế giới các đô thị này thật lộng lẫy nguy nga lớn hơn sài gòn nhiều lắm tôi bèn nói hay quá thật là hay quá xem được như vậy dầu có chết hay sống tôi cũng vui lòng ông tiên đáp hay mà cũng chưa hay Ngài ráng tu chừng nào, không cần đứng trên nguyệt cảnh đài này mà thấy được tất cả mọi thứ là mới hay. Đến đây, Ngài bảo tôi trở về vì đã hết thời gian ấn định. Ngài vừa nói dứt câu thì thấy thân tôi đã đứng trước nhất điện. Nhất điện bảo tôi đến lễ Bồ Tát, đặng trở về cõi Diêm Phù. Trở về Dương Thế Khi đến lễ Bồ Tát, vừa muốn bạch thì đã bị câm ngay. Bồ Tát khuyên, Khi về cõi diêm phù, ngươi nhớ lời đại nguyện mà tinh tấn tu hành, trong ba năm xuống đây xét lại. Chư thần đưa tôi trở lại cung Long Dương, được vua Long Dương cho rồng đưa qua bể lạnh. Nhờ hơi rồng, tôi thấy ấm áp hơn bận đi. Gần đến ranh giới loài người, rồng dừng lại, tôi cùng chư thần tạ ơn, rồi bay thẳng vào nội địa Đến nhà tôi, chư thần hạ xuống vào nhà. Tôi thấy cái xác của tôi nằm ngay trên gián, không cử động, nước da xanh mét. Tôi bắt rùng mình. Trước kia, tuy tôi tu hành, nhưng cũng không chứng kiến được cái hồn của mình như thế nào. Ngày nay mới nhận được rõ ràng. Cái xác này là giả dối, có hồn nhập vào thì nói năng cử động, hồn xuất ra thì cứng đờ xanh mét rồi theo thời gian mà tan rã, chứ có chắc thật chi đâu. Vừa nghĩ thế, thì thấy có một vị thần từ trong xác tôi xuất ra. Ghi chú, đó là thần giữ xác điều hòa hơi thở, bằng không thì xác bị hoại, tôi về sẽ không nhập vô được. Các vị thần ở ngoài xô tôi nhập vào xác. Lúc còn ở ngoài xác, tôi tỉnh táo lắm, có đau nhức chi đâu. Thế mà khi nhập vào xác, tâm hồn tôi mê mẩn như người ngái ngủ. Tay chân tê lạnh nặng nề, cả mình đau nhức. Một lúc, nghe gân cốt trong mình chuyển, hơi thở nghe điều hòa. Tôi bèn mở mắt ra, thì thấy con tôi đứng kề bên đó. Lòng tôi buồn rười rượi, tự nhiên nước mắt chảy dài, chứ không nói năng gì được. Một lúc lâu, tôi bàng hoàng ngồi dậy, Thấy bà con đứng chung quanh Tôi chỉ biết lắc đầu Hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi Mà miệng không nói chi được hết Trong mình nhức mỏi Các bắp thịt cứng đờ Cổ khô khóc Chắc con tôi cũng khổ lắm Nhưng chẳng biết nói gì hơn Chỉ lấy mắt mà nhìn Lúc ấy đồng hồ chỉ 12 giờ ngày 24 tháng 4 năm dần Trọn ngày hôm đó Và liên tiếp cho đến 3-4 hôm sau Tôi ăn ngủ không được, lòng như còn hải hùng khiếp sợ, hễ nhắm mắt lại thì thấy cảnh địa ngục hành hình. Con tôi nó thấy tôi quá khổ sở, nó cầu nguyện ăn chay một tháng để tụng kinh địa tạng cầu nguyện cho tôi. Sau một tháng tôi cũng chưa nói được, nó không thối chí, vẫn tiếp tục ăn chay cầu nguyện. Còn tôi, hễ nhớ đến chúng sanh nơi địa ngục thì lòng đau nhói. Hằng ngày Tôi tụng kinh Pháp qua bằng mắt, bằng tâm chứ không ra lời. Mỗi ngày tôi tụng một cuốn hoặc hai ngày một cuốn. Do đó, con tôi và tôi tụng luôn sáu tháng. Xuống địa ngục lần thứ hai Đến ngày mười hai tháng mười cũng năm dần, chư thần xuống rước tôi xuống âm phủ. Chư thần cõng tôi qua địa phận loài người, thì có rồng chờ sẵn mà đưa ngay vào địa ngục. Hai vị Bồ Tát đã đến lúc nào? Thấy hai vị Bồ Tát, tôi bèn đến đảnh lễ, Bồ Tát quan âm phán. Quý thai, nhà ngươi giữ tròn lời đại nguyện, về cõi diêm phù thọ trì kinh pháp qua, cầu nguyện cho chúng sanh nơi địa ngục. Ta cho ngươi biết, quai thần kinh pháp qua rất lớn, và cũng nhờ ngươi đem hết thân tâm cầu nguyện nên mỗi bộ được siêu rỗi trên hai ngàn dông linh. Nhà ngươi có đứa con đại hiếu, ăn chay tụng kinh cầu nguyện cho mẹ. Tội ngươi được ân xá thêm. Ngài bèn bảo vị thần đưa tôi chung nước uống và rửa mặt. Lạ thay, rửa mặt xong thì tôi nói được. Bồ Tát nói tiếp. Quai thần của ngươi đã đủ sức khám phá địa ngục, hãy đến nhất điện tần Quảng Dương mà lãnh ấn. Tôi bèn đến nhất điện làm lễ lãnh ấn thì Ngài hết sức vui mừng, từ trên ngai vàng bước xuống mà phán rằng Trẫm <laughs> rất mừng cho hiền tăng, tưởng đâu ba năm mới trở xuống, nào ngờ chỉ có sáu tháng, nay mới biết rõ tâm Ngài, vì thương xót chúng sanh nơi địa ngục, không quản nhọc nhằn, đem hết tâm trí thọ trì kinh pháp qua để cầu siêu cho chúng. Bao nhiêu công đức thọ trì kinh pháp của con Ngài, Ngài cũng nguyện hồi hướng hết cho chúng sanh. <laughs> thật quý thai một điều nữa là trẫm muốn cho hiền tăng phải lãnh phần in kinh ấn tống để ủng hộ tăng ni tu học và hàng phật tử có đủ sách kinh để tu hành vậy ngài nghĩ sao tôi nói bạch ngài tôi không sợ khó nhọc nhưng vì tiền tài không có xin ngài quan hỷ cho nói đến đó rồi thôi ngài bèn đóng ấn đưa cho vị quan đặng khám phá địa ngục tiếp phá điếp ngục thứ bảy chư thần cổng tôi bay thẳng đến địa ngục thứ bảy vì các ngục kia tôi đã khám phá rồi khi vào đến thất điện thất điện thái sơn dương cũng đón tiếp niềm nở rồi đóng ấn giao cho vị quan để vào ngục thứ bảy trong ngục thứ bảy có một số người rất đông vì tội gian dâm đàn bà có chồng mà còn đi ngoại tình đàn ông có vợ mà còn đi phá trinh hoặc gian dâm với vợ người thì bị cưa cắt, xây giả, bầm quết xong lại bị dứt ra đổ đóng. Những người mưu mô kế hoạch xảo trá, cho vay bạc nợ, mượn bạc nát lời, hoặc làm bạc giả, chứa bài bạc, hối lộ gian tà, cũng bị hành hình như vậy. Chết rồi quần hồn cho sống, sống lại, bị hành hình cho chết, khổ không thể tả. Khi muốn cho sống dậy, quỷ sứ cầm một cái bình nước rưới lên đống thịt, thì đống thịt liền hiện hình sống dậy, rồi lại cũng bị chặt bầm nữa. Thấy vậy, lòng rất xót thương, nên tôi kêu, hỡi các vong hồn, hãy ráng niệm Phật. Tôi cũng niệm Phật để cầu nguyện cho tất cả được siêu thoát. Vậy các người hãy niệm Phật đi. Dông nào nghe lời niệm Phật thì khỏi bị hành hình, còn dông nào không niệm thì quỷ sứ tiếp tục hành hình. Đó chỉ là nói sơ lược. Ngục thứ 8 Vào ngục thứ 8 này, không biết bao nhiêu tội nhân bị hành hình khổ sở. Một cục đồng thật lớn, bề tròn chừng sáu thước, lửa đốt cháy rực. Quỷ sứ bắt tội nhân ôm cột đồng, nếu không ôm thì chúng lấy chĩa ba đâm mà dứt vào. Kế là những giặc dầu sôi sắp có hàng rất nhiều. Quỷ sứ bắt tội nhân ném vào đấy, hoặc nắm hai chân, nhúng đầu vào giạt dầu, chết rồi quần hồn sống lại, tiếp tục hành hình. Đây là do tội mưu mô kế hoạch của kẻ loạn dâm để lấy lợi, dụ dỗ gái để đem bán ở lầu xanh, hiếp dâm đàn bà con gái, hoặc thầy thuốc, hốt thuốc giết người phá thai để lấy tiền hoặc ý giàu có, phao phản hiếp đáp người, rồi đem tiền chuộc tội, hoặc suối người kiện cáo, chia rẽ anh em, hoặc chửi trời mắng đất khi dễ thánh thần. Tội nhân này lại bị ó, bù cắt, kim ưng, mổ xé, nó ăn còn xương chất đóng, rồi quần hồn sống dậy để chịu khổ nữa. Tôi cũng có khuyên các dông niệm Phật, nhưng các dông ở đây vì tội chướng quá nặng nề nên số niệm Phật được rất ít. Số nào niệm Phật thì quỷ sứ để cho ngồi nghỉ không hành phạt, còn số kia thì cứ tiếp tục hành. Ngục thứ chín Tôi cùng chư thần vào đến cửu điện. Cửu điện độ thị dương, ân cần tiếp rước, ngài phán. Trẫm nghe có người ở cõi diêm phù xuống phá địa ngục, từ lâu trẫm cũng có lòng trong, đến nay mới được hội kiến thật là quý báu <laughs> Tôi nói Bạch Ngài Trước kia tôi đi khám phá đến địa ngục thứ bảy Thì trở về vì quay thần chưa đủ Ngày nay khám phá tiếp Xin Ngài quan hỷ chỉ dạy cho Ngài nói Trẫm cũng đi theo nữa Trước kia Ngài ở địa ngục này hai mươi tám năm Ngài còn nhớ không Hãy vào đây xem có ai quen thuộc không Vừa nói vừa đi vào ngục Thì hỏi ơi trong ngục thứ chín này, toàn là quý vị tu hành, một số thì quỳ trên bàn trong, vì trước kia mang lớp tu hành, ỷ mình học giỏi, khinh khi các vị tăng ni đại đức giới hạnh thanh tịnh. Một số khác quỳ trước cây đèn lưu ly mà tụng kinh, vì lãnh tụng kinh cho người đời mà tụng không đủ. Một số khác bị hành hình đủ cách, như ở các ngục khác, tùy theo tội nặng hay nhẹ. Cửu điện Độ Thị Dương chỉ số bị hành phạt mà nói Số này mượn lớp tu hành mà phá chúng Lạm dụng của thường trụ Mà làm việc riêng tư phi pháp Hoặc phá giới phạm trai Ở chùa mà ăn mặn Sát sanh hại vật Hoặc cống cao ngạo mạn Khi dễ tăng ni thanh tịnh Hoặc quỷ hoại của đàn na thí chủ Rẽ rúng bạch y cư sĩ Tu mà không kính Phật Lại quỷ pháp Giọng ngữ chưa được mà nói được Chưa chứng mà nói chứng Tưởng mình là Phật Khi dễ thánh thần Xem thường trời đất cho nên Ngày nay bị hành phạt như vậy Tôi nghe như thế Bèn khuyên các vong niệm Phật Tôi nói Kính thưa quý ngài Tôi xem quý ngài như thầy của tôi vậy Tôi biết quý ngài học giỏi hơn tôi nhiều lắm Cũng vì một chút lỗi lầm chi đó mà phạm giới Vậy hôm nay quý ngài cùng tôi niệm Phật đặng tiêu nghiệp chướng trở lại cõi diêm phù mà tu nữa cho đến ngài thành chánh đẳng chánh giác tôi khuyên như vậy đôi ba lần mà các ngài cứ gục đầu không chịu niệm phật cho nên cửu điện ngài phán tiếp chúng mày thật mê muội có người đến cứu mình mà mình không chịu cứu mình nếu gọi đây là tăng ni bị hành phạt thì không đúng mà phải gọi là nam và nữ mượn lớp đạo để phá đạo chứ đâu phải là tăng ni tăng ni thì giới hạnh thanh tịnh tăng ni thì giác độ chúng sanh tăng ni thì yêu thương dạng loại tăng ni thì quỷ mình vì đạo pháp làm gương cho chúng sanh tăng ni thì về cảnh niết bàn chứ tăng ni nào mà ở địa ngục thôi ngài cũng đừng khuyên nữa chúng đã không sám hối tội lỗi thì cứ để cho chúng nó ở đó mà chịu hành phạt trẫm có mấy lời khi về cõi diêm phù Nhắc lại lời của trảm Để cho chúng sanh thức tỉnh tu hành Ngài nói xong Tôi bèn kiếu từ để sang ngục thứ mười Ngục thứ mười Vào ngục thứ mười Toàn là ngạ quỷ Cái bụng lớn như trống chầu Cái đầu tợ như cái nôm Cổ lại nhỏ như cổ tay vậy Chịu đói chịu khát Lửa dữ thường phát ra cháy thân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 chỉ thấy chúng ngóc cổ lên dồn chứ không niệm được Vì khi chúng mở miệng ra Thì lửa từ trong miệng phát ra cháy thân Một vị quan nói Thấy chúng khổ thì cũng thương Nhưng khi chúng ở cõi diêm phù làm nhiều tội ác Nào cướp của giết người Làm đủ thập ác Lại còn khi dễ Phật Pháp Tăng Không tin nhân quả Thấy người tu hành thì ngạo ố thấy ai bố thí thì biểu môi cười lại còn chửi cha mắng mẹ sát sanh hại vật quá nhiều nếu cho chúng trở lại làm người á thì hại chúng sanh không kể xiết để cho chúng làm ngạ quỷ ở đây cả ngàn năm xong kiếp ngạ quỷ phải đầu thai làm kiếp thú cũng không biết bao nhiêu kiếp mãn kiếp thú được tiến lên làm kiếp người ngu độn tối tăm Chúng sanh mê muội một kiếp làm ác Mà ngàn kiếp phải đau khổ Tôi thấy không sao cứu chúng được Nên tôi ra khỏi ngục thứ mười Vào núi lửa Vào núi lửa thì thập điện phán Nay Ngài đến ngục thứ mười Mà quay thần của Ngài còn đầy đủ Bây giờ phải vào núi lửa mới biết Đức của Ngài cao thấp Tôi nói Bạch Ngài ở cửa ngục thứ sáu cũng có núi lửa mà không ai bảo tôi vào. Sao đến đây tôi đã phá mười ngục mà Ngài còn bắt tôi vào núi lửa. Thập Điện nói, Núi lửa ở địa ngục thứ sáu để hành phạt chúng sanh ác quấy, còn núi lửa này để thử sức người tu. Ngài vào sẽ biết. Tôi nghĩ, thôi thì vì mình ác quá nên đành cam chịu. Tôi bèn quỳ xuống mà nguyện. Nay con xin nguyện cùng mười phương chư Phật chứng minh cho con. Nếu như con có bổn phận về cõi diêm phù, nói chuyện âm phủ cho người nghe mà tu hành, thì vào núi lửa này vẫn bình an. Còn như con thiếu phước đức, thân này có tiêu hoại, xin núi lửa cũng tắt theo, để sau này không còn chúng sanh nào phải chịu khổ như con nữa. Nhìn vào núi lửa, thấy cháy rực, cách xa độ trăm thước mà còn nóng bức vô cùng, huống chi vào làm sao toàn vẹn được khi sắp vào núi lửa thì chư thần cũng than thở bảo Ai, núi lửa này nhiều người vào đây đã tiêu tan thành tro bụi tôi bèn hỏi quý ngài dám vào không thì thần nói chỉ có phật và bồ tát vô được mà thôi chứ như chúng tôi vào cũng tiêu tan hết tôi liền nghĩ bụng Thôi giàu sao thì mình cũng phải giàu Tôi bèn chạy bay vô Thế mà lạ thay Không thấy nóng chi hết Quá mừng tôi bèn đi qua đi lại Coi núi lửa bao lớn Khi vòng vào phía trong Thì gặp ngay đức chuẩn đề Tôi bèn quỳ xuống làm lễ Ngài bèn kêu tôi và nói Nhà ngươi vào núi lửa mà thân còn nguyên vẹn là nhờ sáu kiếp tu hành vừa qua chứ đâu phải công phu tu hành trong một kiếp này mà được nhà ngươi có biết tại sao kiếp này nhà ngươi ngu dốt không vì kiếp vừa qua ngươi xuất gia từ 8 tuổi cho đến 42 tuổi tuổi trong sạch lại học kinh luật luận rất giỏi rồi sanh tâm cống cao dấu pháp đại thừa không chịu truyền ra cho ai hết chỉ để riêng cho mình biết để người đời sùng bái vì vậy kiếp này ngươi phải chịu dốt nát u mê Đặng đền tội dấu pháp của Phật Ta hỏi ngươi Tại sao nơi nhất điện Ngươi không lãnh sứ mạng in kinh ấn tống Tôi nói Bạch Bồ Tát con không phải sợ mệt nhọc Vì không tiền tài Làm sao dám lãnh việc lớn được Bồ Tát nói Ta không cần ngươi có tài sản nếu như ngươi giữ tròn bổn phận Không tham của đời Thì ta sẽ cho chư thần ủng hộ Nhà ngươi muốn chi có nấy Miễn gì Phật Pháp Ngoài ra không đặng Tôi bèn quỳ bạch Bạch Bồ Tát Nếu được vậy thì có nguyện đời đời kiếp kiếp in kinh ấn tống ủng hộ tăng ni mãi cho đến khi đức phật di lặc ra đời con không hề thối chuyển bồ tát nói lành thai ngươi sẽ được như nguyện tôi vừa ngước lên thì ngài biến mất nhìn lại núi lửa cũng không còn khi đó chư thần hết sức mừng rỡ bay đến tán thán không cùng trở lại ngục thứ mười, vua thập điện nói ngài công đức lớn đã khám phá mười địa ngục cứu thoát rất nhiều chúng sanh nay vì đại nguyện mà tiêu tan núi lửa vậy còn ngục vô gián ngài khám phá luôn rồi trở lại đây xem trẫm cho hồn đi đầu thai làm thú ngục vô gián đến đây tôi cùng chư thần đi xuống mấy cấp thềm đến ngục vô gián ngục này lớn không thể tả rộng như biển cao như núi trong biển sâu rộng chúng sanh lặn hụp máu trào theo nước cuồn cuộn sôi giật dưới biển kỳ hình dị tướng mỏ như sắt răng như dao, mỏng tợ gươm, rượt bắt tội nhân cào cấu xé thay, chạy lên bị quỷ lùa xuống, kêu gào ơi ơi, thấy mà tán đổm kinh hồn. Tôi ráng niệm Phật, nhưng họ không nghe, tôi liền kêu lên. Các thú dưới biển, hãy lóng tai nghe tôi nói đây. Vì các ngươi bấy lâu nay tạo tội nên mới làm thú ở nơi đây. Các ngươi muốn trả thù cũng chẳng ít gì, Chi bằng các ngươi nên yên lặng Cho vong linh bình tĩnh nghe tôi niệm Phật Các ngươi cũng niệm Phật Sẽ đặng tiến quá làm người Chứ như vậy tôi thấy khổ sở quá Kêu đôi ba lần Các con thú nghe lời tôi Nó bỏ lên bờ Vong hồn nào còn bình tĩnh niệm Phật Cũng được lên bờ Xem hình như họ ngủ gục Xong rồi tôi liền qua bên này Có một cái ngục rất lớn Tối đen thăm thẳm Chúng sanh trong đó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 lại đây, lại đây. Khi đó, họ lóng nhóng ló đầu ra. Tôi liền bảo họ niệm Phật. Tôi niệm có bốn câu mà địa ngục được sáng như vậy. Vậy quý vị hãy ráng niệm Phật đi. Khi họ niệm Phật rần lên thì cửa ngục mở tung. Tôi lại sang địa ngục phía bên kia. Đây cũng là một trong bao nhiêu ngục. Ngục này là núi đá nhiều cục. Mỗi cục đá có một người nằm. Đá lớn, người lớn, đá nhỏ, người nhỏ trên thân người có trâu đá, chó đá, ngựa đá cài bừa, cào cấu, thấy thật là ghê tởm. Vì tội lỗi chúng sanh ở đây, không kể hết được nhiều ngục nhiều hình, tôi chỉ kể sơ lược thôi. Ở nơi địa ngục này, tội nhân bị hành hình, muôn lần sống, muôn lần chết, không chút ngừng nghỉ, mới gọi là vô gián, vì tội ác ngũ nghịch chịu quả báo như vậy. Hồn đi đầu thai làm thú Bấy giờ tôi cùng chư thần trở về thập điện Để xem vong hồn đi đầu thai làm thú trả nghiệp Tôi lấy làm đau lòng Một số người đông lắm Đều phải sanh làm thú Số giết trâu, giết bò, giết ngựa, giết chó Giết dê, heo, rắn, gà, vịt Mỗi số đứng riêng một nhóm có hàng Khi cho đi đầu thai quỷ sứ dẫn hồn ra sông Ứ Nê, nơi dòng nước đỏ. Đến đó, quỷ sứ múc nước đỏ cho dông uống. Đang là người, mà khi uống nước vào thì liền quá thú, kẻ quá trâu bò, người quá ngựa heo dê rắn gà vịt. Những dông chưa uống, họ sợ quá, bịt mắt không dám ngó, thật là thảm thiết. Quỷ sứ kéo trì, họ vừa khóc vừa uống, để phải chịu mọc lông mọc sừng khi các dông quá thú hết rồi, một số quỷ sứ rất đông, cầm một cây như cây cọ chấm vào lưỡi những con vật làm cho nó không biết nói. Quỷ sứ thâu các hồn nhỏ lại để bỏ vào hồ lô đem đi đầu thai. Khi đó tôi làm liều đến trước thập điện mà xin tha cho họ. Thập điện nói, Vì nghiệp lực của chúng nó quá nặng nề, nên phải chịu đầu thai đền mạng nhiều đời nhiều kiếp sát hại sinh mạng, nhiều không thể kể, thậm chí cho đến vật không ăn được, chúng nó cũng giết rồi bỏ đi. Tội ác tài trời, chúng nó phải đền mạng không làm sao được. Không ai xin hay thay thế cho chúng nó được đâu. Hừ, cha hay con đi nữa, thì tội ai nấy chịu, đành vậy thôi. Đến đó, tôi bèn từ giả thập điện để trở về nhất điện nhất điện nhất điện nhất điện nhất điện nhất điện nhất dương tôi nghe long dương hỏi chư thần bắt hồn chúng sanh ở cõi diêm phù sao không bỏ trong hồ lô mà để ở ngoài như vậy đi qua biển chịu sao cho nổi lúc ấy chư thần trả lời sao tôi không nghe rõ kế đó Long Dương bảo một vị rồng bề ngang độ ba thước, bề dài hơn trăm thước, và tôi cùng mười tám vị thần lên lưng ngồi. Xong xuôi, rồng bay tới chân núi dừng lại. Các thần cổng tôi bay xuống, ngọn núi to lớn vô cùng, xa xa là bể cả. Được biết đấy là núi Thiết Di, khí trời ở đây lạnh lắm, sương sa tuyết đổ, trên chót núi tuyết đóng trắng phao, cảnh trời u ám có một điều lạ là khi tôi đến biển thì trời đã tối, mà khi đến ngọn núi này lại thấy cảnh mờ mờ. Chư thần cổng tôi bay vòng quanh núi, đến một cửa đá rất lớn. Thần gõ ba tiếng, thì cửa đá mở. Thần hỏi, Sư nữ, có sao không? Tôi đáp, Thưa ngài, tôi lạnh lắm, chịu không nổi. Có một vị thần lấy ra cái y ở trong tay áo đưa cho tôi đắp. Các ngài cùng tôi vào trong núi, thì nghe các vị thần nói Bồ Tát tới rồi Vào trong núi Thấy hào quang sáng rực một vùng đất rộng lớn bao la Ở đây nghe ấm áp hơn ở bên ngoài Nhìn vào trong Thấy đền đài nguy nga to lớn Trước đền đài Hai cái tháp cao Có hai vị Bồ Tát đang ngồi ngang nhau Hào quang tua tủa đổ hột Tưởng mình được về Tây Phương Lòng mừng khắp khởi Định chạy đến chỗ Bồ Tát Mà lại Ngục ngục thứ nhất Khi đó, hai vị quan đi trước dẫn đường, hai quỷ sứ cùng 18 vị thần vào ngục. Trong ngục thứ nhất, không có sự hành phạt, chỉ gồm có bốn số người, một số công, hai số quan, ba số ưng, bốn số phạt. Số công là mãn số rồi chết và cũng không tạo nghiệp sát nhân. Số quan là kiếp trước không giết người nhưng kiếp này bị người giết số ưng là vì kiếp trước giết người, nên kiếp này bị người giết lại để trả nghiệp. Còn số phạt là khi chết quan mà không chịu theo chư thần xuống địa ngục, cứ mãi lẩn trốn ở cõi diêm phù tìm người trả hận, hay phá khuấy người, bận cho chư thần phải quan sát, nay bị bắt xuống đây để chờ xử phạt. Đó là địa ngục thứ nhất. Ngục, ngục thứ hai trong địa ngục thứ hai, cũng có bốn số người như ở ngục thứ nhất, nhưng khi còn ở ngục thứ nhất là đợi xử án. Khi xử án rồi qua ngục thứ hai để chờ lãnh án mà đi, hoặc được lên làm người, hoặc vào ngục khác mà chịu tội, hoặc qua cảnh nhân hiền tu thêm. Có một vị quan đi theo nói, Nếu dòng nào có lòng hỷ xã, trước kia mình không giết ai, nay bị người giết, sự chết sống ở cõi đời là giả dối Nay không hận thù Dù dông ấy có tạo tội cũng được ân xá Qua cảnh nhân hiền mà tu thêm Chỉ có tội ngũ nghịch là không trừ được Còn dông nào cứ xin đi trả thù Thì dứt điện tần Quảng Dương Cho quỷ sứ dẫn vào ngục ngay không xét xử Nếu chúng sanh cứ mãi gây thù kết quán Thì cõi ta bà biết ngày nào dứt được chiến tranh Đáng thương xót chúng sanh bị giam cầm nơi địa ngục là những vong hồn cứ mãi hận thù. Ngục thứ ba Trong địa ngục thứ ba, có một số người rất đông sau thời gian bị hành phạt ở các địa ngục, tùy theo tội ác của họ, nay chờ xét lại rồi lãnh án để sanh làm người hay qua cõi nhân hiền tu thêm. Số người này lo đập gạo nấu cơm. Ghi chú, vì hột gạo ở đây như trái dừa khô ở dương thế. Nấu xong, đem phát cho các dông ở các ngục ăn. Mỗi địa ngục rất lớn, ước bằng châu thành Mỹ Tho vậy, đó là đại địa ngục. Trong một đại địa ngục chia làm 16 tiểu địa ngục. Mỗi địa ngục các dông hồn nhiều thôi vô số, ngồi có hàng có lớp, gục tới gục lui thật là sầu khổ. Qua ba ngục trên, tôi đều khuyên các dông niệm Phật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 mà các vong đều niệm theo. Hễ vong nào chí tâm niệm Phật thì ra khỏi địa ngục ngay. Còn vong nào cứng cỏi hay vì nghiệp chướng quá nặng nề, mê muội không niệm được thì vẫn còn ở trong địa ngục. Nhờ thế mà trong ba ngục đầu, các vong được ra rất nhiều. Ngục thứ tư Trong ngục thứ tư, hành phạt những người quỷ hoại cơm gạo đồ ăn uống phải chịu tội khổ ăn dòi có người một diệm kẻ một khạp một lu lớn cho đến kẻ nặng nhiều không kể xiết ước nhiều như chợ mỹ tho vậy được biết tội nhân khi ăn hết dòi đó rồi nếu còn tội khác phải đến địa ngục khác chịu tội như hết thì đi đầu thai chịu quả báo xấu xa bần cùng khổ sở một số đông người vì tội nấu rượu mà bị phạt phải uống không biết bao nhiêu là lu rượu. Người một lu, kẻ hai lu, đến năm sáu bảy lu, để dài dài, ước chừng ba cây số ngàn, hàng ngàn hàng trăm chứ không phải đôi ba. Được biết, khi uống hết rượu trong lu, nếu còn tội khác thì đến ngục khác chịu hành nữa. Còn như hết tội, được đi đầu thai, làm thú hay làm người ngu dốt chẳng hạn, tùy theo nghiệp. Tôi thấy như vậy, lòng chua xót vô cùng, bèn khuyên các vong niệm Phật. Hễ ai nghe lời niệm Phật theo tôi, thì tự nhiên dòi trong khạp tiêu mất, rượu trong lu dơi cạn. Vì thấy sự màu nhiệm như thế, nên nhóm này niệm Phật truyền đến nhóm khác. Tôi bươn bả đi khắp nơi, vừa đi vừa niệm Phật, và khuyên các vong hồn niệm Phật. Nhờ thế, cửa ngục thứ tư này ra khỏi một số rất đông. Ngục thứ năm Khi vào ngục thứ năm Ôi, vô số người bị mang gông tra cùm Do vì tội phao phản, thêm bớt, nói gian dối Làm người phải bị tù đài, mang gông đi không nổi Bị quỷ sứ ở sau đánh tới Cứ một bước bị đánh một cái Đến bước không nổi, té xuống Thì bị đánh liên tu bất tận, đến chết đi, sống lại Cũng có một số bị nhốt vào lòng sắt Vì lúc còn sống bắt thú nhốt vào lòng để chơi cho vui thích. Tôi cũng khuyên bà con niệm Phật, hãy ai niệm Phật theo tôi thì gông cùm tan rã, lòng sắp dở ra. Đây tôi chỉ nói sơ lược ở ngục thứ năm. Ngục thứ sáu Vào ngục thứ sáu, tôi được nghe tội báo ở đây là do sát sanh hại mạng để ăn uống như trâu bò heo chó gà vịt rắn rùa Số nào giết trâu bò ngựa chó Thì dứt lên núi lửa Giữa núi lửa Có một cột đồng rất lớn Lửa cháy hừng hực Số nào chỉ ăn mà không giết Thì dứt lên cột đồng Lửa cháy xèo xèo Mùi hôi khét xông lên Ở đây cũng có một số người bất hiếu Chửi cha mắng mẹ Hoặc bỏ cha mẹ bơ vơ khổ sở Cũng bị hình phạt như vậy Thật khó mà khuyên họ niệm Phật Vì nghiệp lực quá nặng chỉ có một số ở ngoài còn khuyên niệm Phật được. Hệ số nào niệm Phật thì ngưng hành hình, còn không niệm thì quỷ sứ cứ tiếp tục hình phạt mãi. Đi một đổi nữa, gặp một số người rất đông, số thì giữ gà dịch, số thì giữ heo bò dê ngựa. Tôi lấy làm lạ mà nói, Ủa, ở địa ngục cũng có nuôi heo gà bò dê nữa hay sao? Có vị quan đi theo trả lời, Không phải, đây là những chúng sanh Khi còn sống nuôi bò, dê, heo, gà, vịt Để sanh lợi chứ không sát sanh Chúng phải ở đây mà giữ số thú này Chừng nào số thú này mãn kiếp mới được đi đầu thai Đó là chưa kể những tội khác Còn phải đến cửa ngục kia mà chịu tội nữa Lại có một số người hay đi nghe những trò hát ca tình tứ khiêu động tình dục Làm cho người say mê điên đảo bị quỷ sứ bắt hát lại cho các người giữ thú xem. Nếu hát được thì thôi, bằng hát không được thì quỷ sứ đập tơi bời. Có vị quan đi theo nói. Những chúng sanh này khi còn sống được giàu sang rồi ăn xài lãng phí, phải chỉ chúng nó dùng tiền bạc ấy để bố thí cho người nghèo đói, hoặc in kinh, tạc tượng Phật, hoặc cúng chùa, ủng hộ tăng ni tu học thì quý biết bao. Lúc chết được sanh về trời hưởng phước tu thêm Đặng về cảnh Niết Bàn Chớ có đầu mê muội xài phí đồng tiền vô ích Mà nay phải vào địa ngục Đi một đội nữa Đến cầu Nại Hà Bắt ngang qua một cái hầm rộng lớn Ước chừng năm mẫu đất Cầu thì nhỏ tròn như cây cao Ở dưới đủ các loại thú vật Có từng đoàn Đoạn đầu thì bầy trâu bầy bò bầy ngựa, bầy voi, bầy cột, bầy rắn. Kế tiếp là bầy gà, vịt, heo, dê đủ loại. Sau cùng là bầy chó. Nếu ai giết thú nào, khi đi qua cầu, ngang qua bầy thú ấy, do nghiệp lực tạo ác của mình mà phải té nhào xuống hố, mặc tình cho chúng nó dày bừa, đá đạp. Hệ giết voi thì voi dậm, giết chó thì chó xé, giết heo thì heo ủi, giết gà thì gà mổ, giết rắn thì rắn quấn, cho đến thân thể nát nhừ hôi thối, rồi đi thường mạng. Những người nào không sát hại sanh vật, thì đi qua cầu được bình an.